Vâng, ờ, xin uh, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Xin mến chào toàn thể bà con cô bác các quê. Hôm nay ờ, Minh Toàn sẽ cùng với bà con cô bác chúng ta đi thăm lăng Hồ Chủ tịch Hồ Kính Thiêu. Thì bây giờ là thời gian bây giờ là đang 9 giờ 15 sáng và Minh Toàn đi từ lúc là 7 giờ và lượng ngày hôm nay là cái ngày chủ nhật nên mà cái lương người ờ, đi tham quan Hồ ờ, Chủ tịch rất là đông à, quý vị và bạn cũng có thể là đang nhìn thấy ở đây là đang Minh Toàn ở đây là xếp hàng khoảng hai cây số rồi mới đi vào được đến đây và bây giờ thì uh, phải hơn hai cây số nữa như lượng người mà Minh Toàn được nhìn thấy thì phải hơn hai cây số nữa thì mới vào được đến cái chỗ uh, chỗ chỗ lăng Bác thì lượng người ngày hôm nay uh, rất là đông thì là ngày chủ nhật nên là à, cái lượng người so với ngày bình thường nhưng mà quá đông người đẹp gái đấy thì đông hơn khoảng gấp đôi biết gì? mình được có vô đến được đến nơi cái là vô địa, vô ngõ và khi đi vào lăng thì uh, chúng ta cũng xếp hàng xếp hàng và chúng ta đấy là cảnh xếp hàng thì ngoài bà con của bác ờ, đến tham quan là thì cũng rất là ý thức từ người ờ, cao tuổi cho đến ờ, các em nhỏ rất là ý thức và xếp hàng ở trong này thì ở đây là đang xếp hàng ở trong cái cung viên là, là cây cao cây mát rất là là và trên đường ờ, vào thì ờ, bà con cũng thấy là ở đây là ờ, có cái hạt nước ngọt của Bixi là đang mười nước của, của nhất trí cho người dân uống nước không uống nước không cho anh xin cốc nhé cô ơi cảm ơn Thế uống nhanh nhanh mà mà đi uống nhanh mà đi đấy ở đây là cái hàng Nuti không không uống uống đi uống nhanh nhanh nhanh mà đi ờ, sau khi mà các bạn ờ, xếp hàng dọc theo cái đường Ngọc Hà ờ, xong chúng ta sẽ đi vào một cái máy kiểm tra và kiểm tra các cái đồ xem là có được mang vào không rồi bà con à, tiếp tục chúng ta đi vào cái nhà mái tre như thế này để chúng ta đi vào hướng Đông Bắc Đó. như à, Minh Toàn vừa rồi là Minh Toàn có cầm theo một cái camera hành trình thì là ban quản lý lăng à, báo trước là khi lấy que đấy là phải gửi lại chứ không được mang vào lăng nhưng mà với điện thoại như thế này thì ờ, quay điện thoại như thế này thì ờ, có thể là ra cầm ở được đây họ sẽ cho một cái, ờ, chúng ta một cái túi như thế này để chúng ta cầm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 mà vào lăng chúng ta cũng sẽ được nghe các dân dân và một số cái bài hát mà về à, tỉnh khi vào lăng thì à, ta cũng có một số cái nơi chúng ta không được sử dụng máy à, quay và không chỉ có người Việt Nam chúng ta mà cả người Tây cũng đi tham quan và sau khi mà chúng ta đi qua cái nhà chờ bằng gỗ thì chúng ta không được sử dụng điện thoại nữa thì uh, lỗi uh, vị và bạn uh, Minh Toàn sẽ cất điện thoại ở khu vực này để tiếp theo Minh Toàn sẽ giới thiệu tiếp về lăng chủ tịch sau khi mà được sử dụng điện thoại Đây là bên trong phía nhà kính mà chúng ta đang uh, tiến về lăng chủ tịch chú đã chị thôi con đánh chị con đi bộ ra ra

ngày trước hồi còn đi học các thầy cô cho đi các thầy cô nói kiểu thiêng liêng lắm sau khi cái ờ, chúng ta vào lắm uh, thăm thăm bác xong thì chúng ta đi ra một cái nhà kính như thế này đây là phía sau lăng

hai bên lăng là có hai cái răng tre như này đây là cái đường chúng ta đi vào ờ, ờ, đi ra sau khi chúng ta vào lăng là xong là chúng ta đi sẽ đi ra cái chỗ này và đây cũng bán các cái đồ lưu niệm về à, lăng à, chủ tịch ờ, có bán nước luôn ở đây thì à, chúng ta đi chúng ta cũng không sợ là khát nước ờ, thưa các bạn là sau khi mà chúng ta đi qua lăng chủ tịch thì uh, sẽ có cái đường dẫn để chúng ta đi ờ, vào tham quan ở cái trong cái khu ờ, của chủ tịch Hồ Chí Minh và đi qua cổng này thì ờ, cũng có bán các nước như là quả lưu niệm để cho chúng ta mua và đây trước mặt của các bạn là cái phủ chủ tịch hôm nay ờ, cái ngày chủ nhật mà cái lượng ờ, người đi ờ, tham quan phủ chủ tịch rất là đông thì bà con cô bác hay là các bạn nếu mà chúng ta mà đi thì chúng ta đi vào những cái ngày thường thì nó sẽ là đỡ đông hơn như Minh Toàn sáng nay ngày chủ nhật Minh Toàn đi thì là phải đi uh, bộ xếp hàng đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ việc bạn và sau khi mà đi bộ nhiều là cháu nhỏ cũng như là người cao tuổi là sẽ mệt và ngồi nghỉ như thế này trước ờ, phủ chủ tịch ờ, như bạn đang thấy đây là phủ chủ tịch và trước phủ chủ tịch đây là cái nhà quốc hội Đấy, đây đằng trước là nhà quốc hội là nơi mà quốc hội uh, họp các kỳ quốc hội và đây ờ, thưa các bạn đây là cái đường mà sau khi mà chúng ta ở ờ, lăng ờ, chủ tịch hồ chí minh xong chúng ta đi ra ngoài này và trong đây là cái đường đi ra mà ao cá cho đến là các cái nhà bảo tàng của chủ tịch hồ chí minh ở đây thì cũng có cái đường đi vào vệ sinh thì ờ, về mùa hè như này cây cối cũng rất là mát vực bạn ở đây cũng có những cây cổ thụ rất là lớn đây là ờ, một số cái đồ vật ờ, trưng bày một số cái đồ vật của chủ tịch Hồ Chí Minh như là đã gắn bó với chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là để con xe đã gắn bó với chủ à, tịch Hồ Chí Minh. Đây cái này tươi, cái này tươi. À, đây là con xe của chính phủ Liên Xô tặng uh, bác năm 1955 sau khi mà tham quan ờ, đây xong là chúng ta đi ra uh, ao cá ở ờ, đây Minh Toàn uh, uh, đang chia sẻ với quý vị và các bạn với tư cách là một người uh, đi tham quan chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch uh, rất mong quý vị và bạn uh, có tình hướng dẫn giới thiệu thì uh, cái gì mà sơ xuất thì các bạn cũng thông cảm cho minh toàn ở trước mặt quý vị các bạn là đang là cái ao cá của chủ tịch hồ chí minh đây là khuôn viên ờ, toàn bộ của cái ao cá ở trong này cũng có một số cái ờ, đường mà chúng ta được phép đi và không được phép đi như thế mà khi mà quý vị bạn à, chúng ta vào đây chúng ta cũng uh, có những đường chúng ta cũng không nên đi và trong này cũng là có một số con vật ví dụ như rất hình ảnh của các bạn đây là cái con công con công ờ, một số cái hình ảnh triển lãm đặc sàn như là bảo vệ bác đây là trên cái đường mà chúng ta đang đi xung quanh ao cá đấy ạ đây ao cá đấy ạ và đây là cái đường à, đường vào nhà sàn này và đường xoài YouTube chúng ta nếu mà đi tham quan chúng ta đi ờ, xung quanh lăng có một cây ở đây gọi là cây ờ, bụi mọc có thể nói là đây cây bụi mọc rất là to thân rất là to này các cây cũng được gắn tên như này à, các bạn À, trước mặt quý vị các bạn là một cái nhà sàn của bác và nằm trong ờ, khu của hồ chủ tịch à, nếu mà chúng ta đi chúng ta cũng có thể là vào nhà sàn để tham quan ở trong nhà sàn thì có một số cái đồ vật của bác ví dụ như là bàn làm việc rồi, uh, một số cuốn sách bác hay xem nhưng mà nếu mà chúng ta không đi vào nhà sàn thì chúng ta cũng có thể đi thẳng đường này để chúng ta đi vào phía nam đây cá thì bạn thấy ờ, cá đây cá vàng rất là to cả cá vàng cả là các cái cá nước ngọt chép tôi chấm đây như bạn thấy cá rất là nhiều khá đấy cũng rất là thân thiện với con người bên đường ờ, xung quanh ao cá thì ờ, một bên bên tay trái của quý vị là ao cá và tay phải là các cái cây ăn quả bồng bưởi cam xoài quả rất là sai cho các bạn quả sai nhỉ sai thật bác cũng không còn nữa mà có người chật chặt từ lên gieo thế này ban quản lý ờ, lăng chăm sóc nhưng mà quân lý chăm sóc thì giảm khi mà kết thúc ờ, đi vòng quanh ao cá thì là chúng ta sẽ đi qua một cái khu bán đồ lưu niệm như trước mặt ờ, của các bạn và tại đây cũng có băn nước và kem và một số cái đồ ăn nhẹ cho mọi người vụ bà con khi mà về thăm ờ, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng ta mà đi đường mệt thì chúng ta có thể vào đây để nghỉ ngơi ăn nhẹ một chút gì đấy đây cũng có bát ờ, các cái ờ, chữ ờ, nho của các thầy đồ thì mời quý vị bạn ta cùng vào khu này để chúng ta khám phá thêm nhé đây có bán các cái đồ lưu lượng okay. à, những mua làm kỷ niệm không hay là xin xin chữ của thầy đồ kìa đi 100 ngàn đi tầm 5 ngàn đi 200 ngàn các cái bút này đều là khắc chữ là kỷ niệm lăng bác hỏi bố ngồi nghỉ không bố ngồi nghỉ không bố có ngồi nghỉ không ạ nghỉ hay đi Thế mình đi đây là bán các cái bên tay trái là các cái hàng ăn nhẹ và đồ uống bên tay phải là bán các cái ờ, hàng lưu niệm một cái hàng lưu niệm lưu cũng rất là đẹp quý vị các bạn có cả sáo này các cái đồ lưu niệm sáo đàn bầu các cô đánh đàn như thế này là chúng ta đã đi qua khu vực áo cá cũng như là một số cái đồ lưu niệm và phía đây là phía sau của lăng chủ tịch rồi thì à, chúng ta đang còn à, một vòng à, đi tham quan của bảo tàng và đi tham quan ở trong phía lăng ờ, ờ, khu ờ, di tích của lăng hồ chủ tịch thì à, video này là Minh Toàn à, xin à, tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video ngày hôm nay và để đón xem video tiếp theo của kênh thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới thú vị hữu ích của kênh và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và bạn hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những cái video tiếp theo